Tuấn Tú TF xin kính chào quý nhà quý nhà đầu tư đã quay lại với kênh chứng khoán của Tuấn Tú. À, trước khi vào đầu à, video thì à, à, hy vọng rằng những video này sẽ giúp ích được các anh chị trong quá trình đầu tư của mình và khi xem được video này thì à, mong các chị à, cho mình một lượt subscribe để ủng hộ kênh của mình để mình có động lực để phát triển à, ra những video mới về nhận về nhận định thị trường À, cổ phiếu nó sát với thực tế hơn để giúp cho anh chị à, trong quá trình đầu tư của mình và nếu như anh chị xem video này anh chị thấy video này hay à, xin hãy gửi những video những video của mình cho những người bạn anh em người bạn bè của mình những người mà các bạn cho rằng họ nó cái video những video như vậy nó hữu ích với đối với họ à, xin cảm ơn các anh một lần nữa xin cảm ơn các anh chị à, thì các chị hôm nay ờ, thì các bạn các, các chị đã thấy rồi đúng không ạ thì trường vn index hôm nay là kéo khoảng 11,72 điểm đúng không ạ chính xác hôm nay là kéo đúng 11,72 điểm là tăng 0,92 phần trăm lên 1.288,88 điểm à, một con số rất là đẹp Đấy, một con số cực kỳ đẹp luôn à, và những con số như vậy thì mình nghĩ là chắc cũng ít người mà có thể làm được những con số như đẹp các chị thấy này 1288,88 điểm con số cực kỳ chuẩn mực luôn à, rồi thị trường hôm nay á, thì à, có 279 mã à, tăng và giảm 168 ra mã nước ngoài thì mua ròng nhẹ ở 90,52 tỷ và tự doanh thì bán ròng 122 tỷ đúng không ạ à, thanh khoản hôm nay thì à, thanh khoản thị trường à, cao hơn qua rất là nhiều đúng không ạ à, thanh khoản hôm nay các chị đều thấy là đạt trên 15.000 tỷ Ờ, một chủ hệ là 15.482 tỷ và với khối lượng là khoảng 623 tỷ tức là hay nói cách khác cái thanh khoản ở khối lượng hôm nay nó cao hôm qua rất là nhiều nó cao hôm qua đúng không thì hôm qua nó chỉ lanh quanh lanh quanh gần khoảng gần khoảng 15.000 tỷ thôi hôm nay thì đạt khoảng 10, 15.222 tỷ Đấy. À, ờ, 15.482 tỷ tức là cho thấy là cái dấu hiệu dòng tiền nó đang quay trở lại sau cái quá trình mà lo ngại thị trường nó nó quay back test trở lại Đấy thì nếu như anh chị nào mà có xem hôm ngày hôm qua có xem được cái video nhận định thị trường của mình ở trên chứng khoán của Tân Tú đây đây đó, kênh ờ, đây đó. thì anh nào anh chị nào có xem được thì đều ờ, biết được cái cái view thị trường của mình ngày hôm qua như thế nào đúng không ạ ờ, thì mình view thị trường mình view thị trường nó khá là sát thực tế ở thời điểm hiện tại và các cái nhóm ngành mà nó tăng ở thời điểm hiện tại như phiên hôm nay các anh chị thấy là nhóm đạm nhóm phần đạm à, tăng trần nó được hỗ trợ bởi các cái thông tin về à, nhà máy đạm ở Ba Lan đó, thì nó bị ngừng bị ngừng do các cái à, do các cái chi phí đầu vào nó cao quá như dầu chi phí xăng dầu điện nước gì đó nó cao rồi chi phí đầu vào nó cao quá thì ra là ngừng thì đối với hiện tại thì các thông đối với thị trường hiện tại là các cái thông tin là nó chỉ là mang tính chất bổ trợ thôi mang tính chất bổ trợ à, thì chúng ta hãy lướt qua dòng đạm tại sao nó tăng thời ra mình thấy dòng đạm nó tăng nó không phải là bất ngờ nó không phải là ờ, cái thông tin bất ngờ đúng không ạ đây dòng đạm này các chị thấy này nó đi lên này nó chỉ xuống nó đi lên dòng đạm nó không có phải tăng đâu nó gì đâu đâu có gì bất ngờ đâu sầm đúng không ạ các chị thấy là à, khi mà nó đi lên này chỉ xuống này và ở đoạn này cái von nó giảm này đúng không ạ thì cái, những cái kênh tăng trần như vậy thì nó đó là những cái kênh nhịp để có thể có thể các chị có thể là kênh định hạt đấy kênh định hạt đối kiểu kiểu như cây này thì nếu mà nếu như à, đúng cái phương pháp đầu tư của mình thì cây cái cây ngày hôm qua chính là cái cây mua của nó chứ không phải hôm nay đâu các chị ạ hôm nay nó không phải là mình mua nữa anh chị là mua hôm nay thì là mua hơi trễ rồi đấy mua hơi trễ đối với dòng này thì các các chị người ta canh nhịp vào những cái đoạn này khi mà dòng tiền vào như vậy đấy chị canh vào đấy uh, thì ờ, để mà nhận diện được cái cái dòng tiền nó vào thì nó nó đều phải trải qua một quá trình uh, về xây dựng các cái phương pháp đầu tư hệ thống đầu tư rồi nhận diện cái dòng tiền vào chứ không phải là khơi khơi khơi các chị có thể tham gia vào được à, để các chị có thể nhận diện được đúng không ạ thì à, nếu như các anh chị mà chưa có các hệ thống đầu tư của mình thì à, hãy nhanh tay à, đăng ký đăng ký với Tuấn Tú học để khóa học về chứng khoán về nhận diện cái dòng tiền uh, đầu tư ở giai đoạn tới thì giai đoạn tới thị trường nó là giai đoạn thị trường nó uptrend uptrend rất là mạnh thì uh, uh, hy vọng uh, nếu như anh chị mà đăng ký khóa của mình và đặc biệt khóa của mình là khóa hoàn toàn free các anh chị không hề mất gì cả các anh chị cần các anh chị cần uh, đăng ký với mình tiếp theo là điều kiện để đăng ký là gì điều kiện để tham gia khóa học này là các anh chị phải có ID uh, ờ, mở tại công ty chứng khoán VPS cho mình quản lý là được đúng không ạ mặc dù vậy đó thì có thể mở hoặc là chuyển khoản chuyển ID về của mình cũng đều ok cả đúng không? thì cái view thị trường ngày hôm qua thì của mình là thì là thanh khoản nó biên đi biên độ dao động trong khoảng từ 6 đến 8 điểm dạ, nhưng mà thanh khoản thì hôm nay nó tăng đến 11 điểm thì nó kéo vào phiên ATC ấy, và từ tập trung kéo vào dòng đạp này rồi đấy Vậy thì uh, hôm qua thì mình nói với anh chị à, mình đã view anh chị những nhóm cổ phiếu nào Vậy và ngày mai thì, uh, tới đây thì sẽ là những nhóm cổ phiếu nào đúng không ạ đây một số mã cổ phiếu mà mình, à, mình đã view cho anh chị ngày hôm qua đó chính là Đức Giang này đấy cổ phiếu Đức Giang này. nếu như sáng nay anh chị nào mua thì cũng rất là thoải mái để các chị lên thuyền ở những thời điểm hiện tại Đức Giang này SSI này uh, à, STB này đấy đối với SSI hiện tại thì nó vẫn anh chị cũng vẫn còn cơ hội để tham gia vào nó vẫn là trong một cái pha định ngang của nó dạ, đối với dòng uh, ngân hàng thì mình thấy là sắp tới đây khả năng nó là một trong những dòng mà thể đi lên đấy đi lên thì uh, đây hôm qua mình nói cái điểm mua của nó là đây cái đoạn này cái cây này cây này đúng không? hay là Techcombank hay là HCM thì ờ, cái cổ phiếu những cổ phiếu hôm qua mình build ờ, thì hôm nay nó đều đi lên cả rồi Đấy, nó đều đi lên cả thì nếu như anh chị nào tinh ý uh, ờ, tinh ý đúng không ạ thì có thể làm sáng nay anh chị có thể tham gia mua cổ phiếu được rồi mua những cổ phiếu tốt đúng không ạ rồi vậy thì uh, những cổ phiếu mà build giai đoạn thì sắp tới là những phiếu nào thì mình cho rằng là nhóm một số nhóm như nhóm chứng khoán này nhóm ngân hàng vẫn là nên được ưu tiên như nhóm ờ, cổ phiếu của BSI này rồi um, ờ, SBS này kiểu như vậy à, nhóm này này thì đối với ờ, đối với SBS thì mình đã khuyến nghị từ ngày à, 18 tháng 8 rồi và anh chị là mua thì hôm nay cũng lại được đến 3 phần trăm rồi Vậy thì ngoài nhóm ngân hàng đó thì, thì uh, những cổ phiếu ngân hàng kia thì còn nhóm những cổ phiếu nào vì như ta lấy ví dụ như VIP thì vẫn còn đi, đi mua được anh chị nha VIP thì vẫn mua được này rồi BVB BVB đoạn này thì ờ, cũng mua được mua được SGB à SGB đoạn này đối với cổ phiếu này thì mình không khuyến nghị mình không khuyến nghị các chị mua SHB đoạn này thì cũng có thể các chị cũng có thể mua được đối với SHB nha SHB thì mình đã khuyến nghị các chị cái này này từ đoạn này đúng không ạ anh chị mua cầm đoạn này trước sau nó bật lên và nó chỉnh về đây sau đó bây giờ nó bật lên tiếp này à, CTG CTG đoạn này thì mua cũng ổn nha VPBank hiện tại thì mình không có khuyến nghị mua nữa không khuyến nghị các chị mua nữa nha không mua đối với không không mua đối với VPBank VPBank nó đi chạy mà cái điểm nền nó không có không có chạy nó không có nền còn MBB thì mình nghĩ đoạn mình không theo như cá nhân của mình mình không thích con này bởi vì nó đi lên như vậy nó không có tích nền đấy thì rất khó để ờ, có điểm vào đẹp cho các chị uh, ờ, LBB, LBB LPB thì điểm này cũng mua tạm được thôi đó là LPB rồi OCB ạ à. OCB đoạn này thì uh, nó cũng chưa lên nhiều đúng không? mua chưa lên nhiều cũng có thể cân nhắc đối với OCB này uh, tiếp theo là VAB VAB con này không chơi được đâu con này uh, ờ, STB thì mua mới ngày hôm qua này đúng không ạ mua mới hôm qua này An Bình ngân hàng An Bình thì nó là thuộc uh, ngân hàng Upcom á cho nên cái cách đánh của nó rất là khó đánh à, Techcombank à? Techcombank lần này mình nghĩ là mua được nhá ACB à? ACB lần này thì khó à, không, không mua được ở đây không không khó chơi lắm MSB MSB cái gì có thể cân nhắc này BIS BIDV BIDV lần này mua mua mạnh Vietcombank đoạn này mình nghĩ là mua được này mình nghĩ mình cho là đoạn này mua được này à... EIB, ừ. EIB đoạn này thì không chơi đúng không, không chơi thì nhóm ngân hàng vừa rồi thì mình có lọc qua một số mảng như vậy thì các từ các anh chị có thể từ cân nhắc nha từ cân nhắc à, ngoài ra nhóm ngân hàng thì còn có nhóm chứng khoán này nhóm chứng khoán thì các anh chị uh, có một số mạng thôi cũng không quá nhiều mạng để anh chị uh, thể ờ, tham gia à, như, như là nhóm chứng khoán như là bảo minh bảo minh cũng có thể là mua được này bảo minh đoạn này cũng thể mua nhưng mà đợi nha Đấy. À, rồi tiếp theo là tvb có chứng khoán trí việt này thì thật ra mình nhìn cái, cái mô hình nó đẹp nhưng mà con này trước có cái dớp là gì cái dớp là ban lãnh đạo bị bắt mình không khoái lắm mình không khoái lắm đấy à, FTS à, FTS đoạn này thì nó không có điểm vào nữa nó không thực sự nó không có điểm vào nó tăng từ 20 lên 39 là tăng 100 phần trăm rồi các chị nào mua thì mình nghĩ là cái điểm điểm mua đẹp của thử nó không còn nhiều không còn nữa không còn nữa đâu ạ khó khó khó để mà vào nữa còn đối viên đi thì mình đã khuyến nghị từ lâu rồi thì anh chị có thể mua nhưng mà cầm đoạn này thì có, có, có lại hơi khoai đối với anh chị cầm lâu đúng không ạ CTS hiện tại là không nó khi sau khi chia tách xong hiện tại là không còn có giá tốt nữa anh chị nha IVS à, chứng khoán Jota con này cũng không chơi được đâu VCI à, đối với VCI đoạn này thì các anh chị mua đoạn này này đoạn này thì giữ thôi hâu thôi những cái phiếu này thì chỉ hâu thôi hầu tiếp thôi à, tiếp theo là nhóm cổ phiếu VX VX thì nó nói nó đang mình nghĩ nó đang tái tích lũy đoạn này Đấy, nó ta sẽ lùi đoạn này à, rồi tiếp theo là ASS mấy cổ phiếu bên dưới này thì thôi APG APG thì các chị nào mua thì nạnh quá lại đúng không APG này à, APS APS hiện tại cũng có lại rồi à, SBS SBS hiện tại cũng có lại luôn đã lại rồi Ờ, PIVG đấy kiểu kiểu như mấy công phiếu này thì mình đã khuyến nghị từ lâu các chị mua có lại hết cả rồi SHS SHS ở này mình thấy là khó rất là khó chơi nha rất là khó để mà được tham gia vào nó còn đối với dòng thép thì mình thấy là tùy nha nhưng mà mình thấy dòng thép đợt này cũng thực sự là nó không phải là cái đoạn mà mình mình mình nghĩ là không chưa nên ưu tiên đối với dòng thép này đấy à, về view thị trường ngày mai về thị trường ngày mai á thì nó cũng sẽ các anh chị đây này hôm nay thị trường nó đã ấy, thị trường ờ, hôm nay các chị thấy là nó quay lại lấp cáp nó có lấp cáp là cái đoạn cáp này lấp cái đoạn hơi cáp này này đúng không ạ thì cái mục tiêu của nó sắp tới nó, nó sẽ là đi lên vùng 1311 1300 á Đấy, các target tiếp theo là lên 1300 này và với cái hướng đi chắc chắn như vậy thì khả năng nó thể đặt một ngàn ba trăm đó à, thì ờ, đợi xem chúng ta phải đợi xem dòng tiền thôi đúng không ạ hiện tại đến là 188 rồi thì còn khoảng 12 điểm nữa thôi 12 điểm nữa thì không quá nhiều à, chỉ cần một cây ờ, kiểu như ngày mai nó tăng mạnh một cây nữa thì nó đặt vùng ừ. target 1300 thì khả đối với khả năng ngày mai nếu như mà thị trường ngày mai mà nó đạt khoảng 1300 ở cuối phiên thì mình nghĩ áp lực bán phải có áp lực bán phải có ạ thì à, và một cái thông tin được các chị nên chú ý đó là bắt đầu từ ngày 29 29 tức là bắt đầu từ thứ hai tuần sau á thì áp dụng à, cái uh, giao dịch T cộng 2 các chị chú ý nha thì khi mà áp dụng t cộng hai này thanh khoản thị trường nó sẽ tăng khoảng 10 đến 20 phần trăm các chị ạ đấy thanh khoản thị trường nó sẽ tăng 10 đến 20 phần trăm thì các chị có thể là là tăng uh, cái vòng quay cái dòng tiền mặt á đấy thì, rồi uh, nói chung là khi mà thanh khoản thị trường nó tăng thì các công ty mua chứng khoán các công ty chứng khoán phải được hưởng lợi các công ty có thể quay cái vòng dòng vốn nó nhanh hơn đấy bớt được phải dùng margin đi rồi uh, và để mà đầu tư mà chiến thắng về lâu và dài hạn trên thị trường này ấy, thì mình nghĩ các chị nên xây dựng cho mình một một cái bộ hệ thống đầu tư nhận diện dòng tiền đấy để chúng ta có thể rồi để chúng ta có thể tìm à, tìm kiếm và sở hữu những cổ phiếu mạnh nhất thị trường và chúng ta có thể à, bắt được bắt được những cổ phiếu ở những vùng đáy đấy, nhận diện được các cái dòng tiền nó sắp tới đi vào đâu à, nếu như anh à, nếu như anh chị nào mà muốn à, mình trở thành một nhà đầu tư à, thông thái thì hãy nhanh tay đăng ký khóa học à, chứng khoán thực chiến của Tuấn Tú TDS thì à, hãy nhanh tay gọi tới à, số điện thoại đang chạy trên màn hình của, của quý anh chị à, chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong cái quá trình đầu tư thị trường đầu tư trên thị trường chứng khoán này à, và à, nếu như anh chị mà chưa anh chị nào chưa biết à, chưa có thể biết rom chưa có xem qua các khuyến nghị của mình thì có thể vào trong cái room cộng đồng của mình thì mình có để ở, à, ở room cộng đồng ở trên uh, mỗi cái video á mỗi trên video của mình đều có cái room cái zalo của room cộng đồng là các chị có thể tham khảo đây thì anh chị uh, vào đây có thể anh chị có thể rất là nhiều các mặt cổ phiếu các cổ phiếu mà hôm nay nó tiếp tục mình đưa lên nó có sát thị trường hay không có sát thực tế hay không để chị qua đó các chị có thể cân nhắc tham gia đúng không và lớp học của chứng khoán này nó hoàn toàn miễn phí cho tất cả chị nha và lớp học này thì cái trị giá của nó không kém gì những khóa lớp học 15 20 triệu trên đầy trên thị trường của à, mà các chị đang bỏ tiền ra đi học đâu đấy một lần nữa cảm ơn các chị đã lắng nghe video này ngày hôm nay của mình xin chào và hẹn gặp lại các chị